khi người yêu của bạn nói bạn là anh ấy ghét một đứa nào đó kiểu như là cho anh anh còn đánh cho thì các bạn nên tin đi anh ấy nói thật đấy bởi vì là nếu mà có cơ hội cho anh đấy kiểu gì cái anh ấy cũng đánh vào đít đó tin đi nhìn đóa môi em cười cho ta một vết thương sâu những lời yêu sao qua khó khăn chuyện rằng hú hú hú ngày Ratatouille cho anh trở thành Lee Winnie Anh đưa em lên sofa xem phim như ở CGV I finding out her spot